À, xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Xin chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt nhôm nhập khẩu 2030 của em Khải Và cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã trong trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ và sử dụng máy làm cửa nhôm cửa nhựa của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Bên em luôn tự hào là đơn vị đứng đầu à, trong ngành máy cung cấp máy làm cửa nhôm cửa nhựa và đang là đơn vị cung cấp máy bán chạy nhất số 1 Việt Nam trên thị trường à, trên à, khắp 63 tỉnh thành trong cả nước. À, và ngày hôm nay thì à, bên em sẽ xin gửi tới toàn thể anh chị các bạn một dòng máy làm về cửa nhôm và cửa nhựa. Đó là máy phay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu đó là FASTER Đây là một à, con máy cũng không thể nào thiếu được trong một dàn máy làm cửa nhôm xi pha cũng như là cửa nhựa cho anh em làm nhôm kính à, với à, thân máy được à, trang bị trên à, mình đó là một màu xanh ngọc lục bảo đây là một màu à, độc quyền của công ty cổ phần Factor Việt Nam đối với dòng máy này thì à, tất cả những dòng máy bên em thì đều là hàng nhập khẩu 100% đảm bảo về vấn đề chất lượng cũng như như là giá thành và quan trọng nhất đó là chế độ bảo trì và bảo dưỡng là tốt nhất trên thị trường ngày nay và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu sơ qua một chút cho anh chị, chị và các bạn về con máy phay đầu đố thay âm nhanh thế hệ mới nhất của công ty cổ phần Factor Việt Nam hiện nay. Anh chị có thể thấy là với ờ, thiết kế là thân bệ cũng như là toàn bộ máy thì rất là chắc chắn. Đó. Tiếp theo với hệ thống ờ, bản điều khiển thì anh chị có thể thấy là hệ thống chuyển hóa toàn bộ sang hệ thống tiếng Việt thì để cho tất cả anh chị các bạn làm việc nó sẽ dễ dàng hơn tiện lợi hơn đa năng hơn cho dù kể cả những người mới làm việc hay là anh chị mới tiếp xúc với máy móc cũng rất là dễ dàng sử dụng à, với à, thực tế anh chị có thể thấy này hệ thống à, các cái nút bên em thì đều có tiếng Việt thì anh chị có thể rất là dễ ví dụ đây là khóa cữ này đó khi anh chị à, đã chọn kích thước chọn cái cữ xoay cữ này xong này chọn cữ xong anh chị các bạn sẽ khóa lại khóa lại thì cái cữ này sẽ chốt chặt lại nó sẽ không xoay nữa rồi nó rất an toàn rất là nhanh rất tiện lợi và đảm bảo rất là nhiều rồi. tiếp theo khi để thay dao á thì ờ, bên có cái nút thay dao này anh chị chỉ vận thay dao thôi thì cái piston nó sẽ đẩy lên đẩy lên anh chị phải nhấc cái móng này ra sau đó nhấc cả, cả cái, cái cái cụm dao này ra đó rất là nhanh cái vấn đề thao tác thay dao nó chỉ trong khoảng là 3 đến 5 giây thôi anh chị các bạn ạ chỉ trong khoảng 3 năm giây thôi rất là nhanh và tiện lợi nếu như anh chị các bạn làm nhiều hệ nhôm thì ờ, nó sẽ giảm cái vấn đề là thời gian và nó tăng năng suất hiệu quả công việc cho anh chị các bạn nó rất là nhanh đó và đối với dòng máy à, cao cấp này bên em thì nó sẽ có 5 cái chỗ cốt để treo dao này đó anh chị muốn dùng dao nào thì anh chị có thể là treo dao sẵn vào đây sau đó là treo đây khi nào muốn dùng thay dao nào thì anh chị việc thay dao thôi dao đó là nhấc ra nhấc cái cụm này ra rất là nhanh đó rất, rất là nhanh khi anh chịu nắp vào thì sẽ khóa chốt lại khóa lại đó, rất là an toàn hệ thống motor bên em thì à, cải tiến hoàn toàn mới khác biệt so với những dòng, dòng thông thường hiện nay trên thị trường hệ thống motor đều là thiết kế là ba cổ bi, anh chị các bạn nhé anh chị à, các bạn à, khi đi xe máy hãy để ý kỹ này hệ thống motor nó là ba cổ bi sẽ đảm bảo cho anh chị các bạn là khi làm việc thì nó sẽ độ bền độ chắc chắn và độ chuẩn xác nó sẽ cao hơn rất là nhiều những dòng thông thường hiện nay và những, những dòng giá rẻ thì nó chỉ là một cổ bi hoặc là hai cổ bi thôi đó thì khi anh chị làm việc nhiều thì uh, cái sự uh, mát sát nó sẽ nực rất là lớn thì nó sẽ tạo ra cái vấn đề đó là cái trục này hay bị đảo hay đảo nữa ấy. làm cho chúng ta phay thì nó sẽ cái mặt cắt cũng như là cái ờ, độ khít độ chuẩn nó sẽ không được cao lắm đó cái độ bền của nó nó sẽ không được cao đó tiếp theo nữa thì ờ, cái vấn đề hệ thống nắp chụp anh chị có thể đây chỉ việc vặn nút thôi bạn nút chỉ bảo điều khiển này thì nắp chụp nó tự động nó nắp lên đậy lên đậy xuống nó rất an toàn và cái thiết kế nó sẽ với em là cái thiết kế là hai cái miếng mica này nó sẽ che chắn hết che chắn rất là kín khi anh chị phay làm việc nó rất an toàn thứ hai nữa là hệ thống ờ, cái ờ, khi anh chị phay á thì nó sẽ tạo ra mặt nhôm thì nó sẽ bay hết ra ngoài Đấy, nó bay rất là hết ra phía sau rồi thì anh chị vệ sinh cũng như là làm việc nó dễ dàng hơn nó an toàn hơn rất là nhiều đó hệ thống piston đẩy đầu máy hệ thống đẩy nắp chụp này, rất là to Đấy. rất là hiện đại à, đối với piston ờ, kẹp thì nó sẽ thiết kế là ba piston kẹp hai piston kẹp trên và một piston kẹp dưới đối với dòng ờ, cao cấp này bên em thì nó sẽ thiết kế là các piston kẹp vuông này cái diện tích nó sẽ lớn hơn đó và ba hai piston kẹp trên sẽ giữ chặt chốt chặt những cái, cái phôi mà ngắn đấy anh chị hãy yên tâm đảm bảo là dùng không bao giờ có vấn đề hiện tượng bị văng và để xây không bây giờ bị băng cái phôi cả Đó, rất an toàn đó cái mặt à, bàn của bên em ấy thì đều là thép trắng đó thép trắng và đảm bảo là không no về vấn đề anh chị dùng lâu ngày do thời tiết hay là khí hậu nó không sẽ bây giờ vấn đề là bị cong vinh đó nó sẽ an toàn chắc chắn hơn rất là nhiều không giống như những dòng thông thường hiện nay giá rẻ thì cái mặt bàn nó chỉ là mạ thôi đó thì anh chị làm việc đôi khi có những ờ, sản phẩm thì ờ, một thời gian nó sẽ bị ờ, cong vênh đi cong vênh cái mặt bàn này vấn đề là ừ, nói về vấn đề là cơ khí đó thì nó sẽ không đảm bảo cho anh chị về vấn đề là cái mặt bàn khi anh chị phay thì nó sẽ bị lệch đó thì khép vào thì không bao giờ khít được tiếp theo nữa thì anh chị và các bạn có thể là tham khảo một chút về hệ thống tủ điện hệ thống tủ điện bên em thì nó sẽ gồm có một ờ, át tổng này cục hút ơ cục ờ, khởi động từ này đây là cầu chì này đó đây là chúng đập pha và các đơn e bên em hoàn toàn sử dụng những hệ thống điện cao cấp của hãng Chin đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới đó tất cả các đầu dây điện sẽ được đánh số để cho anh chị các bạn có thể là dễ dàng sử dụng và tìm kiếm và khắc phục những cái lỗi sau này đặc biệt quan trọng hơn nữa là sẽ giúp cho motor chạy nó sẽ êm hơn ổn định hơn rất là nhiều đó là bên em sẽ hỗ trợ và tích hợp trong con máy này nó là một piston dầu để đảm bảo khi anh chị các bạn à, phay thì motor nó sẽ khởi động và motor chạy thì nó sẽ dẫn đến là giúp cho motor nó chạy êm hơn và thứ hai nữa là nó chạy không bị giật đó rất là an toàn hệ thống piston hơi này các uh, van điều khiển hơi này đó rất an toàn đó à, cái dòng cao cấp bên em thì anh chị có thể thấy hệ thống ờ, bình dầu rất là thông minh hiện đại nó mở trắng trong và nó sẽ có những cái bộ nọc đây là một bộ nọc đó khi anh chị đổ dầu vào thì sẽ nọc qua này cái thứ hai nữa là có, có cái bộ nọc bên trong này nữa nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn là không bao giờ có vấn đề cặn bã trong này cái thứ hai nó sẽ không tắc cái đường ờ, phun dầu này khi anh chị cắt thì là cái cái ờ, vòi phun nó sẽ tự động phun ra nó bảo vệ cái lưỡi cắt lưỡi phay của anh chị các bạn Đấy, nó rất là an toàn cái độ bền nó sẽ cao hơn rất là nhiều hệ thống ờ, cốc nọc khí này để bảo vệ là khi chúng ta làm việc lượng hơi nó sẽ vào nó sẽ tạo ra cái à, trong bình hơi ấy, nó sẽ có những cái lượng nước thì những cái cái cốc lọc khí này là tác dụng là lọc nước để bảo vệ cho các vết tông nó tuổi thọ sẽ cao hơn rất là nhiều đó anh chị có thể tham quan một chút về hệ thống uh, phía trong motor này đó motor hệ thống uh, điện hệ thống uh, motor chạy rất là êm đấy tất cả những dòng cao cấp bên em thì anh chị có thể thấy là hệ thống piston đều là piston đúc nghiền hết cho nên là hệ thống ờ, nó sẽ rất là đảm bảo đó à, và ngay sau đây thì em sẽ khởi động em sẽ khởi động cho anh chị các bạn có thể là được rõ hơn đó khi anh chị và các bạn là kẹp piston này sau đó là khởi động motor này đó anh chị có thể cảm nhận được cái ờ, motor này bên em nó là motor là công suất là 3 kW thì uh, với thứ hai đó là cái uh, ờ, piston cái cổ bi của nó là thiết kế là ba cổ bi thì anh chị có thể thấy là khi em khởi động motor nó rất là êm không giống như những dòng thông thường và những dòng rẻ tiền hiện nay thì uh, nó khi anh chị khởi động nó rất là kêu đó cái dòng cao cấp này bên em nó rất là hiện đại anh chị khởi động motor kẹp sau đó là ấn cắt này đó với hệ thống uh, piston dầu hỗ trợ cho nên là khi anh chị các bạn uh, phay thì motor chạy rất là êm không bị giật đó cho dù anh chị các bạn chạy nhanh hay chạy chậm đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì vấn đề là nó bị giật cả an toàn hệ thống là vòi phun dầu tự động hệ thống phun dầu tự động rất là thông minh đó máy chạy rất là êm dòng cao cấp bên em motor công suất là 3 kW anh chị các bạn công suất là 3 kW đó. anh chị có thể thấy này hệ thống motor công suất rất là lớn cho nên là với lại hệ thống ờ, motor rất là hiện đại sẽ hỗ trợ và làm đảm bảo cho anh chị các bạn là máy nó sẽ chạy hoạt động êm ái hơn Đó, chạy rất là êm anh chị các bạn ạ sẽ không no về vấn đề bị giật motor chạy không bị giật đó Dạ vâng, đây là tổng quan của con máy à, phay đầu đố thay nhanh công suất là 3 kW của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Ngoài ra thì bên em còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy à, cắt hai đầu, máy phay đố được dập khí ép góc, được dập thủy lực hay là à, các cái vấn đề phụ kiện của máy thì mọi nhu cầu về để đầu tư về máy móc anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình em Khải 0963 296 146 0869 296 838 hoặc là đến ờ, trực tiếp một trong hai cơ sở khu vực phía ờ, Bắc đó là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam đó là San Hậu Hà Nội quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn và báo giá cũng như là được xem máy móc trực tiếp và test máy trực tiếp luôn anh chị hãy ờ, đăng ký kênh để theo dõi và cũng như là sẽ được cập nhật thêm nhiều những video mới hơn để về tham khảo thêm về hệ thống máy móc của bên em một lần nữa xin thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi những video của bên em xin chân thành cảm ơn ạ